Kính chào bà con, sau đây là giá tiêu hôm nay ngày 8 tháng 2, giá cao nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu. Giá tiêu hôm nay ngày 8 tháng 2 trở lại sau phiên điều chỉnh tăng nguyên nhân giá tiêu tăng là sau Tết là do mất mùa sản lượng giảm tại các địa phương. Giá tiêu hôm nay ngày 8 tháng 2 chững lại đi ngang tại các vùng trồng trọng điểm hiện giá tiêu dao động khoảng 57.000 đến 60.500 đồng trên kg. Hiện tại tại Bà Rịa Vũng Tàu giá là 60.500 đồng trên kg, Bình Phước Đồng Nai giá tiêu là 59.500 đồng. Đắk lắc Đắk Nông giá 58.500 đồng, Gia Lai giá 57.500 đồng. Tiếp theo là giá cà phê. Giá cà phê hôm nay ngày 8 tháng 2 trong nước tăng nhẹ khoảng 300 đồng kg hiện dao động ở mức 42.700 đồng đến 43.300 đồng trên kg. Cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà thu mua với giá là 42.600 đồng đến 42.700 đồng trên kg. Còn tôm Đắk Lắc, Gia Lai 43.200 đồng. Đắk Nông là 43.200 đồng đến 43.300 đồng trên kg. Trên đây là bản tin giá cà phê hồng tiêu hôm nay ngày 8 tháng 2. Đã được hết. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bà con clip sau nha.